Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái cách đánh bài Chơi bài rất là hiệu quả và rất dễ sử dụng Chỉ cần khi vào chơi anh em đưa được một cái ờ, ví đổi bài Đây nó gọi là cái ví đổi bài Nhìn bên ngoài rất giống như cái ờ, ví bình thường Cũng có ngăn đựng tiền, ngăn đựng chứng minh giấy tờ tất cả mọi cái Nó không khác gì một cái ví ở bên ngoài chúng ta hay sử dụng cách thức sử dụng thì rất là đơn giản cái ví này nó sẽ trong này đây nó là có một cái motor nó sẽ hút một cái lá bài vào như thế này đó tự nguyên tay tôi đang cầm một bối cơ giờ đã bị à, hút vào bên, bên trong ấy rồi và bây giờ tôi sẽ đổi lấy một con mẫu à, nhiên bất kỳ ví dụ con ca cơ này chỉ cần anh em đặt ví đặt ờ, cái lá bài lên miệng ví như này là nó sẽ hút vào nó đẩy lá bài khác ra đây đó rất là đơn giản thôi cách chơi thì tôi sẽ hướng dẫn anh em bên trong nó đang là con ca cơ đúng không ạ nếu chúng ta hay chơi bài liêng hoặc là bài cào bất kỳ loại bài nào người ta chia cho chúng ta một bộ bài như thế này năm nhà đó như thế này như ván bài này thì à, so với điểm của những cái bài à, của những nhà khác ví dụ như nhà này hoặc cái này thì có thể là chúng ta sẽ nhỏ hơn khi chúng người ta chia cho chúng ta một bộ bài như thế này tôi sẽ dùng cái thao tác à, động tác giả này. vuốt bài như này chờ đến vị trí của con mình cần đổi là con ba đây tôi sẽ đặt vào cái miệng ví và nó sẽ hút con ba vào và nó đẩy con ca ra như này rất là dễ hoặc là bây giờ bên trong nó đang là con ba tôi sẽ thử cái bán tiếp theo bây giờ tôi sẽ đổi một con bất kỳ bên trong này là con 3 bây giờ tôi sẽ tìm được con 5 đây nó ví dụ như ván bài này chỉ có 7 điểm thôi mà bài làm thì như nhà này là 8 và đã hơn điểm bài của tôi rồi thì tôi sẽ đổi con 3 tôi sẽ nhớ vị trí của con 8 này. Đó, tôi sẽ đưa xuống này và tôi che che đặt uh, che tay vào đặt cái lên trên miệng của cái ví nó sẽ hút một lá bài vào và nhả lá bài khác ra từ 7 điểm bây giờ tôi thành liêng 3 4 5 đơn giản đúng không cách thức chơi thì rất là đơn giản chỉ cần anh em đặt cái lá bài vào đặt cái lá bài vào cái miệng của cái ví như này nó sẽ hút lá bài vào và đẩy một lá bài khác ra rất đơn giản đúng không? nếu như trường hợp chúng ta bị lộ thì có một cách nữa là anh em sẽ lấy bài ra là có thể là chúng ta sẽ đặt và cái lá bài ở miệng của ví và giữ chặt cái lá bài này khi giữ chặt lá bài này thì cái lá bài kia nó sẽ đẩy ra ngoài Đấy, thế này đúng không đẩy lá bài như này thì chúng ta sẽ rút được lá bài ra còn một cách thứ hai nữa chúng ta sẽ dùng cái công tắc bấm này. đây nó có một cái công tắc chúng ta bấm vào Đấy, thế là lá bài đẩy ra ngoài ví này thì rất là êm anh em nghe Đó. chỉ nghe tiếng của lá bài nó đẩy thôi nó, nó chạy thôi hơi không nghe tiếng motor nào cả rất là êm tốc độ thì anh em nhìn nhanh kinh khủng luôn đấy là về cách uh, thức sử dụng còn về cái uh, cách sạc bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách sạc trước đây nó là có một cái dây sạc này. và chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ dùng cái dây sạc của máy ờ, dòng máy Android Samsung, Oppo có thể tất cả các loại sạc miễn là sạc của Android là chúng ta có thể sạc được và chúng ta sẽ cắm vào đây thời gian sạc nó kéo dài khoảng 45 à, cho đến 50 phút tức là khoảng gần một tiếng là có thể sạc đầy rồi sau khi sạc đầy thì chúng ta rút ra và chơi một lần sạc như thế chúng ta có thể chơi được từ 8 cho đến 12 tiếng hoặc là anh em chơi bất kỳ chỗ nào thời gian kéo dài thoải mái anh em không lo anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái